Hôm nay mình sẽ làm một món heo dạ cay à, Nguyên liệu gồm có hành, tỏi, xả với lại là riêng Còn bên này heo thì mình mua mỏng mỏng ờ, mỏng trước cho nó ngon mọi người nhé Vì mình không thích ăn thịt nhiều Còn bên này là đậu Rồi Đấy. Trước tiên là mình sẽ tao tao hành tỏi cho nó thơm rồi cho một tí dầu Rồi ờ, đầu tiên mình bỏ hành tỏi vào mọi người nhá Rồi Ôi mọi người cho hành tỏi cho nó thơm nó vàng lên mọi người nhá Xong mình sẽ cho thịt vào Nó như này là ok đó Cho thịt vào Mỏng Rồi Uhm, thơm mọi người uh, à, tao cho thịt heo nó xăng lại nhá rồi vào mình bắt đầu mình tắt lửa mình nêm nếm mọi người đầu xăng rồi đó thịt heo của mình bắt đầu xăng lại đó xong mình tắt lửa mình nêm nếm là vừa tắt lửa tắt lửa mình cho khoảng tầm 4 ờ, muỗng nước mắm mọi người nhá cái món mà heo giả cày này đập đà nó mới ngon rồi bỏ hai muỗng đường mọi người nhé hai cho thêm một muỗng bột ngọt rồi và một muỗng uh, hạt nêm cho một muỗng ớt bột và hai muỗng tiêu cho thơm quan trọng nhất nè vị hương mình cho một muỗng theo mình uh, bỏ xả với bỏ riêng vào mọi người nhé đều lên mùi xả mùi uh, ờ, ngủ vị hương với lại là mùi riềng rất là thơm uh, một tô nước mọi người nhé và mình đổ luôn cả cái ờ, cái đậu này. Rồi. ok để đắp lại uh, mọi người nhé à. Two hours later. Hey, um, sau rồi thì mình sẽ uh, dở ra mình nêm nếm mọi người nhé mùi thơm thơm vãi trưởng thơm, thơm mùi xả mùi um, mùi riềng rồi ui <laughs> thơm chưa để mình nêm nếm Ừ. vừa rồi vừa rồi ngon rồi ngon phải đấy à mình cho thêm um, mình đun thêm tí nữa cho thịt nó mềm rồi xong rồi mình tắt lửa là đẹp bây giờ là gia vị các kiểu là ok đó đối với mình là hơi vừa đó ui rồi thơm nứt cái nhà luôn rồi đậy nắp lại cho thêm khoảng khoảng 3 à, phút nữa nha 30 phút 30 phút 30 phút cho thịt mềm 30 30 mà Six and a half hours later. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một món uh, rất là ngon mà mình uh, rất là thèm lâu lắm rồi chưa ăn. Cái món này là món heo dạ cay. Đây, đây mọi người thấy không hấp dẫn nha. Người thấy hấp dẫn chưa? Ờ, cái này ờ, cái phần cái phần nguyên liệu heo á, thì mình lấy cái cái phần móng một trước uh, mọi người nhá. thì mình uh, không thích ăn thịt uh, nạc nhiều mình thích ăn kiểu da da rồi xương xương cái khơi khơi đấy mình mình thích kiểu đấy hơn nói chung cái này mọi người làm tùy tùy người tùy khẩu khẩu vị mình thấy nhiều người thích ăn cái kiểu những cái phần ngòm phần giò nè ờ, phần nạc nè tùy mình hôm nay mình sẽ chấm với mì ờ, ở đây có đậu phộng ờ, xả với với cái gì quên là ta uh, riêng à, đậu phộng mình uh, nếm từ trước uhm, đậu phộng hơi giòn nha rồi mời mọi người nha mình làm uh, cục ăn thử mời mọi người <laughs> ai cầm này cả đồ nào ngon chưa này thực ra ăn bóc tay cho nó ngon mọi người ạ ừ. à, hơi nóng đó nghe rồi mời mọi người nhá ừ. ăn cái gì thon như này nó không có không có cần phải làm nước mắm gì vì mình trong khi mà mình làm á mình đem rất là đậm đà rồi đem đậm đà để mà chấm với bánh mì hoặc cái này ăn mọi người ăn với cơm cũng hợp nha đúng ăn cơm ngon chứ rất là thơm uhm thơm đậm đà nhưng mà thiếu um, chuối cay ừ, cho ăn trái ớt đi ok thank you em xanh nè ngon quá hai mình thử chấm một miếng bánh mì ôi rồi chấm một miếng bánh mì Đó, chấm một miếng bánh mì đây mọi người mời mọi người uhm. độc đà trong cái bánh mì ăn ngon hết rồi làm cục ly đi cục mỏng đi ăn cho sướng nha <laughs> cái này mà nhậu nó cũng hợp mà làm để ăn cơm nó cũng hợp ăn theo phong cách mà dân dã như nhà mọi người nhóm một tay á cầm mì rồi chấm nước một tay á cầm thịt để ăn uhm. Uhm. ngon quá à. đậu phụng á đậu phụng á thì mình mình à, mình nấu cho nó vừa tới thôi thì khi khi mà mình ăn nó không phải bị ờ, quá mềm mọi người nhé nè mọi người nhìn nhá nó vừa mềm tới nó vẫn còn cái độ độ giòn độ sực sực rất là ngọt ngọt ngọt bùi bùi của đậu phộng cộng thêm hòa quyện với cái độ màu rất là đậm đà uhm. ba cháy một tay là cầm mì một tay là cầm thịt Ừ. công nhận cái phần mà heo mà heo chả cày á mình ăn cũng rất là nhiều rồi à. nhưng mà mình thấy cái phần mà cái phần móng mà móng trước của con heo á nó ăn nó ngon hơn ha ăn ngon với ăn vui hơn là khi mà mình mua thịt nạc nhiều nó sẽ làm cho mình ăn bị ngáy nhân như này á vừa có thịt có thà không vừa có da vừa có thịt khởi khởi xương nó rất là ngon thịt béo lắm nha cái phần mà cái phần mỏng á kiểu như cái đấy là cái gì nhỉ ờ... nói sao cho mọi người dễ hiểu ta ừ. ở trên cái phần mỏng á sẽ có một cái phần mà như ví dụ làm ăn nó tiết ra cái gì nhờn nhờn nhờn mà mà mà bùi bùi này béo béo đó nó phần đấy nó phần gì mình không không không nhớ mọi người ạ bì ừ? bì bì không nó bì trời ơi không phải bì không phải bì cái cái gì đó cái này mình ăn nhiều mình mình không biết là cái gì ví dụ gừng á cái củ gừng mà gừng ở cái móng á mọi người hiểu không cái gừng cái móng mà nhai nó sực sực sực sực y dạng gừng luôn ở nhai sực sực bùi bùi béo béo đó uhm, ngon quá Ồ, oh, quán xá là đây đâu một phần mình uh, mua mình có thể ăn tầm khoảng hai buổi ờ, làm ăn đêm xong rồi mai còn sáng đỡ bữa công của cái này là cái này đảm này ui ui ừ. ui, ui, cái này mà cầm khới là thôi luôn đây ui <laughs> cái này mà cầm khới thì thôi luôn nước sao hôm nay ờ, hôm nay mình đang có nhiều fan hâm mộ ngồi xem ấy à à, à. hôm nay mình đang đúng rồi nhiều fan hâm mộ ngồi xem luôn mọi người uhm. trời ơi cái bóng, cái bóng này nghe đồn là khi mà ai mà đang mang bầu mà ăn cái bóng này là ở đâu ai đẻ con chứ ai mới đẻ xong là ăn móng này có rất nhiều sữa đúng không móng không bao dù à ừ. ừ. mà mốc làm vừa ăn á giá tưởng không mức thì um, một cái bóng này mình mua khoảng độ um, gần một kg gần một kg giá khoảng tầm 100 nghìn nên thực ra mình mấy cái này mình ít đi ờ, đi mua quá thành ra mình đôi đôi lúc ừ, không biết là giả đúng thị trường hay là bị chém mọi người à. cảm giác này nói chung đi chợ luôn luôn trong cái tình trạng cảm giác là bị chém nói chung không biết làm sao <laughs> ừ. mà công nhận với mọi người làm cái đợt mình làm youtube đưởng đen luôn á ha à. cái đợt mới bắt đầu mình làm phút á thì ờ, là lúc đấy là kênh mình đã mất tương tác sau mà một thời gian mình làm phút lại kênh mình có tương tác lại nhưng sau sau khi bắt đầu mà đang trong quá trình làm rất là bình thường cái mạng này lắc mạng lắc không có đăng được là bên công ty mình ở Sài Gòn không có đăng được hồi tới lúc ở bên mạng Sài Gòn công ty mình ok lại rồi á thì mẹ mạng của mình lại bị ở trong cuối cùng mất mình lại chúng ta rồi ok em phải cho nên mình phải cố gắng cài lại từ đầu ừ. cho nên mọi người hài <laughs> <laughs> ấn like giúp mình với nhé <laughs> tới à sắp tới sẽ làm thêm những cái clip uh, mèo những clip uh, uh, những cái đứa mèo nhà mình với lại là um, chuẩn bị uh, mình đón thêm một thành viên mới nếu mà mọi người uh, có có theo dõi stream của mình thì chắc sẽ biết uh, thành viên đó là ai dạ, nha nha <laughs> hơi bị ghê đó rồi đây là một đống xương của tôi cua này ăn vô à. no no say ngon quá mọi người ơi mọi người mà nếu mà xe mà cảm thấy thích ờ, cứ đi chợ mua thử về làm với cách như mình xem thử để xem mọi người ăn ờ, cái mùi vị ờ, cái hương vị của Huế mình nêm nếm như thế nào mọi người cứ ăn thử rồi nếu mà mọi người có làm thì nhớ comment ở phía dưới để cho mình biết nhá ngon hay dở để cho mình biết nhiều ông bảo ông hiếu mẹ làm ừ, cái gì này kia đấy mọi người cứ làm ăn thử rồi ờ, nhớ comment cho mình nha Ôi chắc là mình ngưng tại đây mọi người ạ Ăn hai ổ mì với lại là thịt thà cái kiểu no lắm rồi Rồi bye bye mọi người bye bye mọi người hẹn <laughs> Hẹn mọi người vào tập kế tiếp Mọi người nhớ like với share với comment ở dưới giúp mình với nhau mọi người Bye bye mọi người